Qua 8 buổi học à, về à, lớp à, môi giới bất động sản tại Gia Lai thì đầu tiên thì rất là cảm ơn giảng viên đã giảng cho các bạn học lớp môi giới này. Giảng viên dạy rất là chi tiết và cụ thể để cho chúng em có thể là tích lũy được một số cái kinh nghiệm đầu tiên về luật bất động sản và cách môi giới bất động sản đầu tiên là trang bị cho bản thân em là về kiến thức cũng như là kinh nghiệm để à, làm à, môi giới bất động sản bên cạnh đó là cũng à, mang lại quyền lợi cho quý khách hàng để họ tin tưởng và mang lại cái cái uy tín cho bản thân để à, có thể phát triển về thương hiệu và sau này một lần nữa xin cảm ơn à, giảng viên đã bỏ một số thời gian tuy là nó không được à, nhiều lắm nhưng mà cũng đủ để cho em cảm nhận được là một lớp học mang lại một giá trị mang lại một cái kiến thức rất là rộng lớn một nữa xin cảm ơn ạ